Xin chào năm cho anh em đam mê bộ môn sóc đĩa bịp đã quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Hải Tuân Thưa anh em, dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp đến rồi đúng không ạ? Anh em đang đi tìm kiếm cho mình một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp uh, không tang này mới nhất thị trường hiện nay đúng không ạ? Thì uh, thưa anh em, với những cái dòng sản phẩm quá quen thuộc như những cái dòng sản phẩm bát này, bệ trôn này đúng không ạ? Rồi các dòng sản phẩm uh, máy cạc ứng ống Đấy, những cái dòng sản phẩm đó đã trở nên rất quen thuộc với anh em trong nhiều năm qua rồi đúng không ạ thì hôm nay thay mặt uh, công ty điện tử Hải Tuân mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp mới nhất 2021 mà có thể nói rằng thị trường chưa hề có luôn anh em ạ chắc chắn là trên thị trường chỉ riêng nhà Tuân Ba Cao mới có cái dòng sản phẩm uh, này để giới thiệu đến cho anh em thôi thì uh, giới thiệu cho anh em cái dòng sản phẩm mình sẽ nói đến đó chính là một cái dòng sản phẩm uh, đĩa không tang xuyên đĩa nhé một dòng sản phẩm uh, máy giúp anh em soi xuyên cả đĩa sứ bình thường Đấy, đây là một chiếc đĩa sứ hoàn toàn xanh chín mình có thể đảm bảo cho anh em test cho anh em luôn anh em đập tan cái đĩa này ra cũng không có vấn đề gì cả em nhìn cho mình nhé đây là một chiếc đĩa sứ hoàn toàn xanh chín và bình thường không hề có một tan tích gì luôn anh em hoàn toàn có thể đập cái đĩa này ra nếu mà anh em lên cơ sở nhà mình nhà mình có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông anh em hoàn toàn có thể đập tinh đập nát cái đĩa này ra kiểm tra đấy. những chiếc đĩa sứ rất bình thường như thế này thôi đấy, anh em nhìn này đây là hai chiếc đĩa sứ xanh chín hoàn toàn bình thường nhé dòng máy này sẽ giúp anh em soi xuyên những chiếc đĩa này đấy. <clears throat> khi anh em mua máy thì anh em uh, theo dõi màn này mình sẽ sóc cái cho anh em xem cho anh em thấy cái sự lợi hại của bộ máy này nó như thế nào cách chơi con ờ, máy này rất là đơn giản anh em có thể ngụy trang camera máy soi bằng con điện thoại này hoặc là điện thoại của anh em Đấy, hoặc là những cái bộ uh, ví bộ <coughs> hoặc là anh em có thể uh, lấy riêng bộ camera ngụy trang trực tiếp vào dưới thảm nhé có rất là nhiều cách ngụy trang tùy anh em thôi còn trên video này mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em về con máy cho anh em biết cái công nghệ mới nhất của bộ môn sóc đĩa bịp năm 2021 nó là như thế nào nhé anh em nhìn này đĩa thì hoàn toàn là bình thường nhé anh em nhìn này mình úp một tiếng tứ tử cho anh em nhìn sóc cá chuẩn 100 phần trăm luôn <clears throat> anh em à, anh em nhìn cữ này nó khoảng một gang tay anh em cứ sóc cái khoảng một gang tay là nó có thể nhìn xuyên qua đít đĩa đấy anh em nhìn nhé đây có đúng là cái đĩa của mình không ạ anh em nhìn này em nhìn thấy tiếng tứ tử uh, bộ vị không à, qua video có thể anh em nhìn hơi mờ một chút nhưng mà ngoài thì mình nhìn nét căng không khác gì uh, hình cả Đó đây anh em nhìn đã rõ chuẩn tiếng tứ tử không anh em nhìn thấy có thể nhìn thấy bốn vị đen của nó đấy anh em nhìn bốn vị đen mình sẽ sóc cái và mình à, đọc vị cho anh em xem anh em làm kỹ thuật tốt thì à, sẽ không khác gì anh em à, đánh bát hình đâu anh em ạ à, anh em lấy đúng cữ nhé anh em nhìn này cữ khoảng cách khoảng một gang như thế này vừa tầm sóc của anh em anh em sóc cái này đó anh em nhìn này đây là tiếng lẻ này tiếng lẻ ba đen ba đen một trắng mở cho anh em xem Đấy, rất chuẩn xác luôn lẻ tiếp này mười vị mười tiếng thì chuẩn cả mười mà trăm tiếng thì chuẩn cả trăm nha anh em đĩa không tan tích đánh đồ không tan được như thế này là quá ok rồi đây là một tiếng tứ nhé một tiếng tứ này mà đấy, tứ tử luôn 10 quả thì anh em phải chuẩn được 8 quả 9 quả Đấy. quan trọng là nó không hề có tang tích gì cả anh em chỉ cần ngụy trang con điện thoại này một cách hợp lý con cam một cách hợp lý ở dưới anh em có thể ngụy trang vào đồng tiền ngụy trang vào ví ngụy trang vào điện thoại Đấy, anh em sóc trên nó khoảng 15 20 phân như thế này là ok Đó. một tiếng lẻ à tiếng sấp đôi này anh em nhìn này sấp đôi này mở cho anh em xem ừ. <clears throat> đây tiếng này là tiếng ờ, tứ mở cho anh em xem nhé tứ này chuẩn xác 100% luôn 10 tiếng anh em chúng nếu mà chơi bịp 10 tiếng anh em ăn được tầm 4 5 tiếng cũng là kinh khủng rồi đúng không ạ đấy nhưng đây 10 tiếng thì anh em có thể ăn được 8 9 tiếng mà làm kỹ thuật tốt sóc cái tốt thì có thể ăn được cả 10 tiếng luôn đấy anh em nhìn này này lẻ này chuẩn xác không ạ lẻ này. quá chính xác luôn không hề sai một tiếng nào cho anh em từ nãy đến giờ <coughs> anh em sóc cái này nhìn theo dõi cái màn kỹ thuật là bên ờ, ngoài sẽ nhìn cho anh em còn anh em sóc cái chỉ được đúng cữ thôi anh em có thể báo với nhau bằng tai nghe hoặc là báo với nhau bằng phím rung thì cái đấy là tùy anh em thôi anh em có thể báo nhau bằng bộ tai nghe bằng bluetooth như thế thì sẽ giúp anh em điều chỉnh nếu mà cái chưa quen này sóc cái mình phải giữ đúng cữ đó sóc lẻ này mở cho anh em xem này lẻ này chuẩn xác luôn không ạ mình đọc vị luôn cho anh em xem nhé nếu mà anh em muốn đánh bảng vị thì hoàn toàn có thể đọc vị được tuấn này lẻ ba đen <clears throat> lẻ ba đen mở cho anh em xem chuẩn xác luôn tiếp tục đánh tất tay tứ tử cho tôi tiếng này đó, tứ tử anh em thấy không ạ chuẩn xác 100 phần trăm à, lại lấy về đúng cữ nó của nó sóc cái anh em là người sóc cần hai người nha chơi con đĩa này thì cần hai người một người sóc và một người ở trong làm kỹ thuật phím ra ngoài này là sấp đôi này anh em nhìn này. anh em sóc đó sóc chỉ cần như thế này giữ tầm khoảng một giây là người ta biết Đấy, giữ một giây và đây là tiếng lẻ <clears throat> mở cho anh em này lẻ ba hoa một đen này mở cho anh em xem nhé đấy chuẩn xác 100 phần trăm <coughs> thì anh em muốn test thử cái dòng sản phẩm này hoặc là có bất kỳ à, <coughs> thông tin gì muốn biết thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17 9 nhé đấy. bên mình có hai cơ sở một là bến xe Mỹ Đình hai là bến xe miền Đông anh em cần thêm thông tin gì về các dòng sản phẩm không tang đĩa không tang này thì anh em à, hãy liên hệ trực tiếp với tân Macau Đấy. lên cơ sở để thử đập đĩa cũng được Đấy. cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em nhé